đừng bỏ mặt anh nhé đừng nói chia tay vội vàng đừng nói dối trái tim khi em vẫn còn yêu anh đừng cố ra vơ gượng cười nhắm mắt nói chậm rồi phải chậm rồi từ từ thôi đường phải mày có tin tưởng tao yên tâm thôi không yên tâm không đừng đừng tao ai đừng tao bảo mày cứ yên tâm tao không yên tâm với tay của tao yên tâm ai đừng ngã đi thôi không yên tâm đừng đi cho tôi chơi chơi đi Em khiến anh chết mê dạ Trông cứ như búp bê tự nhiên lại đến đứng kế chạm vào tim vô tình tai tái tê đã có ai đi lân quanh trong con tim của em không lòng vòng anh như hải phòng kết anh rồi phải hồng anh sẽ đón em ra hà nội My name, my age, my favorite color, my height, my sign. Do I have a lover? What's my nationality? He's some things that inspires me. Ngày mai ta xa rồi bạn ơi hãy giữ những ký ức thôi. Đừng chiều dăm chơi bên nhau bỏ quên đi hết những buồn bề Cánh phương lòng lặng rơi anh nắng chiều qua từng cột ngày đó sẽ mãi mãi vẫn còn in sâu ngày mai đã xa rồi bạn ơi hãy giữ những ký ức thôi đừng chiều dòng chơi bên nhau bỏ quên đi hết những bộn bề cánh phương lòng lặng rơi anh đang chiều qua từng con đường dòng lưu bút này một một một một môi đàn một khúc khác dành tặng những ai đang buồn buồn phiền này hãy hân hoan kia số kia thích ngắm từ xa yeah. Nghe papa cứ Còn có người yêu đi để mama cứ Cô đơn mãi làm gì điện thoại toàn bạn bè hú Đến mấy chỗ tập đú Cẩn thận không lại lú giữa một bầy ngôi sưng tỏa đến với chú Cả trăm con gái niềm nắm tay nắm chân là gì Căn phòng không còn vang vọng những thanh âm quen thuộc của anh Một mình một mình một điên Cô đơn ngoài hiên Chỉ biết kiếm tiền lang thang Instagram Nào là cặp đôi Còn là cha môi đột nhiên mới nhớ đã lâu anh chờ được hôn It's not real. I don't even wanna go back home. What is this loving war? He know that I love him, God, i fucking me raw. cách nhận biết nguyên zin và bóc tem nguyên zin thì phải làm được như thế này <laughs> Thật lòng họ chẳng thương đâu Nếu thương ai để em đau Đừng khóc nữa nhé One, two, three, go Nếu lỡ đang xem xin chờ lớn quá vội vàng Hãy ở lại và mình follow với nhau Hãy có Thế mày làm thế nào mà tận hai đứa có bầu? Thì ờ, lỡ yêu hai đứa Thì tự nhiên hai đứa cùng có bầu Thế mày yêu cái gì mà yêu tận hai đứa? <laughs> người ta chỉ cho yêu một đứa sao mà yêu tận hai đứa thì thì con biết đâu con lỡ yêu hai người ấy, xong đùng cái chú bảo chúng nó bảo là em có bầu cũng được yêu lại em có bầu bây giờ bây giờ con đang ngó cho mẹ xem nhặt một nhành hoa rơi đoạn đường về nhà thật buồn em ơi dòng người vội vàng giờ này tình ơi tình ơi tình ơi em ở đâu rồi mời quý vị và các bạn tham khảo cách chọn lợn giống tốt